Cô có hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Đây, các con thấy cô có hình thang A, B, C, D. Cô có điểm M, điểm M này là trung điểm của cạnh BC, tức là BM bằng với MC. Các con sẽ thêm cô làm gì nhá? Bây giờ cô cắt một cái cạnh thành hình cắt một góc từ đây sang đây để tạo thành hình tam giác ABM. Bây giờ cô có sẽ cắt hình tam giác ABM. Các con nhìn thấy chưa? Và bây giờ cô chuyển cái phần còn lại sang đây. Cô sẽ ghép. Ghép với hình tứ giác AMCD như hình vẽ thì ta được hình tam giác đây từ hình thang. Cô cắt này diện tích tam giác ABM thì cô chuyển sang bên góc bên này. Cô đổi ngược lại, cô chuyển sang đây. Và các con thấy sau khi cắt ghép, cô đã được hình tam giác ADK. Đúng không các con? Và như vậy thì từ một hình thang ABCD cô đã cắt được thành một hình tam giác A, K bằng cách cắt ghép. Các con sẽ thấy điều gì xảy ra bây giờ này. Các con thấy ở đây đáy DC cộng với CK. Các con có nhìn thấy không ạ? Nào, đáy DC cộng với CK có trở thành đáy DK của hình tam giác ADK không các con? Chúng mình có tìm được diện tích của hình tam giác này không? diện tích của hình tam giác này sẽ là cạnh nào nhân với cạnh nào